bắt đầu ca tiếp theo thôi chứ mà anh em là con uh, The Sim 4 theo yêu cầu của uh, Hào và Nhi <clears throat> con này thì tôi không có nói nhiều về cái à, gì nữa về cốt truyện hay là cách chơi này nọ nữa anh em tự nghiên cứu nha anh em đợi tôi xíu để tôi share qua các nền tảng khác chứ view nó nó nó nó bèo bọt quá đốt cột thì tính ra bên này nó cũng đâu có view cũng đâu có cao đâu hai quan cái gì vô đánh liên vô đánh liên minh chung không thôi thôi thôi lúc nào mà cũng liên minh hết không có game khác được hay cái gì lót game vô lại ngôi nhà của mình thôi chắc là hôm nay tôi sẽ uh, vô xây nhà mà xây nhà đi rồi ờ, kiểu tôi muốn làm thêm một cái nhà kế bên nữa Ê, em thả tim với uh, comment nha để ờ, biết còn tôi còn chào lại này mình vô mình à, mình không vô mình tạo nhân vật nữa mình vô mình xây nhà luôn ok cảm ơn hào căn nhà ờ, của nhân vật chính đây của cái phần phần The Sim 4 tôi đang chơi đây nhưng mà mình sẽ xây căn kế bên tôi dự tính là xây cái căn rẻ rẻ thôi đang like đang like ca mấy rồi à? ca hai rồi gần xong rồi xong ca này là ốp nghỉ hôm nay đó ghé tắt uh, chạy chữ đi coi ok để chạy chữ đó giờ coi coi xây sao cho nó đẹp nè phải có trong đầu phải có phát họa trước ok Ok Nâng nàn lên Mình sẽ làm một cái căn nhà nó um, Nó hơi hướng theo cái kiểu uh, biệt thự chút xíu Chắc phải dời vô Đây để mình để mấy cái lầu thang khó chịu vậy biệt thự thì mình phải đây cái nền này mới đẹp hai bốn sáu hai nè bốn sáu nó bảy nó bị lẻ nó bị lẻ rồi Ủa tính ra cái nền này nó lại lẻ à Khó chịu vậy Giờ là phải cho thục vô thục ra rồi Hoặc là lấy rộng ra hơn chút Nó chẳng thì mình để cái cửa nó nằm ở giữa nó mới đẹp Kéo cho nó ra thêm miếng Nó cái nhà nó hơi vuông <laughs> anh em thấy nhà hơi vuông mọi người comment nhiệt tình vô nha thấy uh, ít anh em ít nói quá kéo ra đây luôn do ngôi nhà mà nó hơi vuông nên mình phải xây um, sao cho nó bên đó là nhà bếp đây là phòng ngủ nha nhỏ dưới ta chắc là xây cái này nhà vệ sinh <laughs> hơi nhỏ ok Chết luôn rồi Nhà mình hơi khó chịu á Lấy ra luôn thì nó lại không đẹp Lấy ra đây luôn Thôi lấy ra luôn đi Lấy ngoài đây luôn Nhà vệ sinh nhà này là mình sẽ xây có có uh, ban công ra ngoài ha có ban công có gác lửng sân thượng thuộc dạng là nhà này nhà nhà giàu đó nhà biệt thự đó tôi xây để tôi tính nè một phòng ngủ nè một phòng ngủ một nhà sinh nhà bếp nhà bếp cái phòng này là phòng sinh hoạt chung khó chịu quá nó dướng ở đây cái đường nhỏ quá không ta cái đường nhỏ nó ho chừa cái đường lớn đi cho nó ra đây là được rồi lên lầu trên lầu này thì tôi sẽ có cái lan can ngoài đây nên phải bích luôn lan can nhà này tôi sẽ chơi phong đỏ nguyên căn màu đỏ đỏ đen luôn nên mình thiết kế cái ờ, cái ban công cũng vậy ha một cái ban công khó chịu vậy ta nó làm một cái là nó bít luôn không sao chỉnh lại cái là được đó chỉnh lại cái là được thôi mình cũng sẽ bít cái chỗ này lại giống như ở dưới nhà này 3 tầng hai tầng nha tầng 1 tầng 2 và một cái lầu chợt ở dưới nhà này tôi xây là tôi tính xây cho khoảng cỡ ờ, bốn người ở sau tôi thấy ít người comment của ta anh em comment với ờ, like và thả tim giúp tôi nha tăng tương tác lên mình là xây theo kiểu đối xứng theo phong cách đối xứng ok hào thấy năm người coi nè bốn người coi mà thấy anh em không có comment gì hết trơn từ cái tôi tính rồi đi vô đây ủa từ từ để tôi lấy cái lầu cái lầu thang này luôn cho nó cùng cùng kiểu khó chịu đi này hơi chết đặt cái lò than ở đây nó hơi chết quớt ừ ha đặt kiểu này được nè đặt kiểu này được nè anh em tôi xây lại đi lên đây không nếu mà mình không qua lầu này thì mình đi lên nữa hợp lý không thấy đặt vậy nó hợp lý hơn cái tầng này thì mình có phải xây thêm nữa chứ không để chống chống như vậy được ủa nhi vô vô coi chưa nhi thế bên đây nó cứ sao sao thôi. đó cái nhà vệ sinh lên lầu trên lầu này mình xây ờ, xây theo kiểu sân thượng một nửa một nửa là lầu một nửa là sân thượng từ từ để tôi tính nè bích phía trước đi ha Đó, nó có một cái nữa một nửa là sân thượng kiểu đó chỗ này là cái sân thượng nó, nó giờ mình phải làm bít luôn thì nó mới cho mình để uh, gắn cái bàn gắn, gắn ban công vô đây ok xây trong này thôi đường này đi lên thì nó sẽ dư được một cái khoảng ở đây Hào thấy nhà ok không Hào? Mình thấy nhà ok không? Tôi chưa để nội thất vô nữa. trên đây mình sẽ xây thêm một cái nhà bếp trên này nhà vệ sinh tầng dưới có rồi nên tầng này khỏi mình khỏi xây nhà vệ sinh xây phòng ngủ nhà bếp với một cái chỗ mà vui chơi giải trí thôi cái này mình không có kéo cao lên được hết ta cho nó lên tới đây luôn con quỷ đi rồi được rồi giờ xuống ờ, dưới đây lắp cửa vô mà thuộc dạng cái này là cao cấp nhà cao cấp nên ờ, lắp cửa cũng chất lượng chút xíu gì sao cái cửa nhỏ vậy từ từ cái tường của mình hơi cao rồi phải anh em thấy không cái tường của mình hơi cao đúng không hay là do cái cửa nhỏ thôi nó không cho tôi mua cửa lớn ủa tôi thấy từ từ để tôi coi coi cái tường mình thấp mà sao cái cửa này nhỏ xíu vậy này giống nhà hàng quá thôi ờ, từ từ cái cửa này không hợp để ở đây tại đây nhà vệ sinh mà thôi kệ đi <laughs> là lầu tính ra cái cửa này là cửa thôi cửa này là cửa của ờ, nhà hàng rồi tôi xuống tôi kiếm cửa khác ngon lành hơn chút kiểu không có cửa nào hợp với cái cửa này hết á cửa này cửa nhà hàng luôn dẹp luôn cửa này đẹp nè màu đen luôn đỏ đen luôn cửa ma cà rồng cửa hình vòm giờ chắc trên này cũng phải có cái cửa kiểu đó mà nhỏ hơn màu đen không ngon có màu đỏ không đây màu đỏ ô to vậy cửa này cửa đôi à không có cửa kia khó chịu ghê nó không có cái kiểu mà màu đỏ giống vậy á ở đây nè không cửa cửa đồ hồi nãy mình bấm vô rồi khó chịu quá có cái cửa này mà không có cửa cái cửa nhỏ ta chỗ này như cũng kiểu cửa hàng rồi Thôi, cửa này đại đi Lựa mệt quá phong cách đối xứng xuống dưới đây chích cái cửa này đem đây để trên này bên này từ như nó nó ờ, nó không được rồi nó không nó không ờ, cùng hướng rồi hình như mình chưa làm nóc vậy cái chỗ này tôi muốn làm sân thượng mà sao tự nhiên nó nó bít cái cái này luôn rồi khó chịu rồi ta giờ muốn phá cái này phá sao không được đập cái nền này không được mới đau tính đập bỏ cái nền này không được luôn Y được nè ngon giờ giờ xây làm sao để cho nó nó nó được cái hành lang nhưng mà nó lại không dính lại thành cái nền nè ok à được rồi được rồi bây giờ chắc gắn cửa sổ thôi chơi tông màu đỏ đen Ủa sao nó không xuyên qua kia ta người hình như nó xuyên á được rồi chủ yếu như đó rồi để cho nó buổi sáng nó sáng ở trong là được nhưng mà mình cũng xài bóng đèn hết mà giờ mình làm lại cái phía ngoài vậy được rồi trên này hiện có mấy cái cột nữa trong ngầu hẳn thì nó hơi bị lọt ok bữa tôi thấy có cái màu kia đẹp lắm Rồi em thấy sao màu hơi bị đẹp Chứ để tôi hoàn thiện ở bước bên ngoài đó Mình biết giống gì không? Giống mấy cái quán karaoke <laughs> Nóc nhà Cái này trong suốt Nóc nhà trong suốt Ok giờ tới à, làm nền ha ở ngoài tôi sẽ giả kiểu vậy giả gạch giờ ở ngoài hơi bị đẹp nó Ủa sao nó, cái này nó màu tím kì vậy? Tôi coi comment ở bên ngoài coi Chắc anh em comment bên ngoài đúng không? bỏ được à là xong chào Dũng chào anh em comment bên ngoài không hàng chi xây thương thượng chồng mấy cái chậu cây chào anh em comment anh em comment bên ngoài không này hàng chi tôi đâu thấy uh, mọi người comment đâu tôi đâu có đọc đâu thằng facebook nó khó chịu quá comment nó không có hiện nó không có nhảy lên trên này đẹp vậy trời Đây, ra cửa phòng ngủ vậy ổn không <laughs> trên tức là anh em comment comment bên ngoài không Sao kỳ vậy ta Anh em comment vậy chết tôi rồi sao tôi đọc được comment Hồi đây tôi để ngoài để để đại cửa kiến hả <laughs> tôi coi màu nào nó hợp với cái nhà mình tôi thấy màu trắng này ok nè nhưng mà sao tự nhiên nó vô đây à tại vì không có đèn ok được rồi mình sẽ lót cái uh, cái màu cơ bản là màu này trước thôi nhìn nhìn giống nhà vệ sinh quá ha thôi đổ ở đây đi cái màu giống nhà, nhà vệ sinh quá màu đen luôn màu đen cho nhà nó sạch giờ phòng ngủ nè phòng ngủ mình lót uh, giả gỗ lên lầu chết trực tiếp mà nó không có hiện lên ờ, hào ơi không biết sao nữa bên này nó kỳ quá tôi đọc comment tôi vẫn để điện thoại nè cho nó chạy comment nè vừa coi vừa chạy nè mà nó không có nhảy comment nha nó cứ sao sao á tôi kiểm tra lại coi giờ là chết rồi thấy comment nó nằm ở ngoài không à thấy nhi rồi nè ok có nghĩa là nó nó lót rất là dở luôn thằng youtube này, thằng facebook này nó dở cái comment nó không hiện lên luôn nãy giờ tôi đâu thấy anh em nhắn nhắn tin gì đâu nhất là hào nhắn tin quá trời comment quá trời mà tôi không thấy gì hết trơn ngộ vậy nó giờ mới thấy nè có nghĩa là hết ra vô lại nó mới thấy tin nhắn nó nãy giờ tôi không có đọc comment không phải là là, là tôi tôi không để ý đâu do không thấy á tôi cứ lâu lâu tôi liếc qua comment mà vậy là chết tôi rồi tôi chưa mới hoàn thiện nhà thôi nha chưa có mua đồ đạc gì hết rồi cái nền này mình sẽ ờ, mình lót thảm ngoài đây khỏi à quên ngoài đây lại lấy cái màu kia luôn giờ mình mở nguyên căn lên nè đẹp chưa Ôi thiếu một đường <laughs> rồi giờ là tới chỗ tới lắp đèn đó nó phải theo thứ tự gì đó thì nó mới không bị trùng chéo lên trùng chéo lên nhau có cái đèn kia đẹp lắm tôi hay gắn mấy cái phần trước tôi hay gắn cái, cái đèn đó nó vừa sáng mà nó vừa đẹp để tôi kiếm coi đâu ta bữa tôi thấy có một cái DLC mới của con The Sim 4 nè nhưng mà không biết là là nên ờ, kiểu mà nên cài đặt lại hay không mai uh, ờ, kiểm tra lại hả ok để tôi kiểm tra lại chứ tự nhiên sao tin nhắn comment nó lại không có không hiện lên cho mình gắn ngay sảnh một cái nè ngay nhà bếp một cái phòng ngủ một cái lên lọc này gắn ngay đây một cái là nó sáng nó sáng hết luôn hai phòng ngủ lên lầu à giường ngủ có dạng tầng hả ok cái đó là dạng kiểu mà phòng của hai anh em vô vậy rồi mình gắn trong này thì mình làm theo kiểu hơi cổ kính chút xíu mình gắn cái lồng đèn kiểu này mà gắn cái gắn cái đèn kiểu này tôi kiếm mấy cái đèn mà đèn nhà vệ sinh to quá cái đèn này để gắn vô mấy chỗ nhà vệ sinh đó ok cơ bản là là là nhà mà nó nó nó thành rồi đó giờ chỉ để đồ vô nữa thôi để đồ tôi sắm những cái món đồ mà chất lượng nhất trong cái nhà này mà đấy có đây là xe mới chưa chưa tôi chưa tải mà đang phân dân không biết nên tải không đây nè tại vì nó cũng có thêm mấy món đồ vô thôi chứ không gì hết mình xem phòng khách trước đi bộ mặt của gia đình phòng khách tôi tính để ngay đây, đây ngay đây nè đi vô đây là vô đúng phòng khách luôn là tôi làm theo cái kiểu giống như Resident Evil 7 ấy, nhớ không cái phòng là phòng khách nó không phải nằm chính giữa mà phòng khách nó đi xéo qua đây tivi hả sẽ mua cái tivi chất lượng luôn nhưng có tiền nó phải khác wow có bự quá không <laughs> cái này như cái kiểu mà rạp phim luôn rồi đấy to quá tính ra cái cây cái cái tivi này vẫn ngon hơn là cái tivi bự luôn để tôi uh, cho nó dịch lên trên chút xíu ok sofa mình sẽ nhét gọn vô cái chỗ này kiếm một cái sofa rồi này ba ba lớp ba người ngồi mình mua khoảng cả hai người ngồi thôi hợp lý rồi mình sẽ mua mấy cái ghế có màu đỏ không một cái ờ, tủ sách nếu mình để vậy thì hơi hơi hơi bị tốn diện tích đó nguyên cái chỗ này trống không có để cái gì nè anh em thấy không màu đen đỏ đâu nên cái này chưa đen đỏ lắm cái này đẹp hơn cái loa thì có mới có giường tầng à giường tầng là trong nằm cái DLC mới hả vậy thôi là không có rồi lâu lâu tôi phải thoát ra thì vô lại tôi coi coi mất công lại đọc thuộc comment của anh em nè hình như là nãy giờ ờ, nhi chưa comment gì mà đúng không sợ của của em nó bị nó bị ờ, choi hoặc là nó bị rớt đâu rồi đó mà mới tu tu anh coi không lại nói anh không đọc comment thì kỳ <laughs> ở đây nó à, ở đây nó dư một chỗ nè đẹp ok đẹp thôi tôi xây mà còn dư chỗ để đi mà đúng không em comment ít lắm ừ anh tưởng là comment của có nghĩa là em comment rồi anh sợ là em comment rồi mà anh không đọc á hiểu không nên mới kiểm tra lại rồi mấy cái chỗ chấm trống này nào mà có thể trang trí đồ hoặc là mình để đồ để những cái lặt vặt anh em thấy phòng khách của tôi ok không Trời, giỡn hoài hơi biên chất lư chuyển sang à, phòng bếp thôi bếp này tôi xây đúng thực chất của cái bếp luôn nè đúng chất bếp luôn Ồ cái này ba ngàn cái này ngàn cái này ngàn mười bốn ngàn à wow à, ờ, mua cái bốn ngàn Dương có tiền mà Đây mình sẽ đặt ở đây Tối quá à. Mình mua cái màu đỏ trắng đi Tôi thấy nó tối quá Nhi em thấy nhà đẹp không Nhi? Ghế này xấu quá Ghế gỗ Mấy ghế này nhìn nó cứ sao sao quá Thôi Đây Mà vẫn còn vẫn xấu Màu xấu lắm cái đèn chắc phải dịch ra ngoài chút xíu cho nó ra ngoài, ngoài đây chút xíu để ở cái thùng ghét uh, có cái này luôn nè rồi <laughs> tôi thích cái thùng ghét thông minh hơn xuất sắc <laughs> chưa đâu còn đẹp nữa y mình quên rồi từ từ dẹp cái thùng này đi mình chưa có mua cái máy để nấu ăn nè cái này tông sạc tông với cái tủ lạnh luôn âm tường âm tường âm tường bồn rửa ừ để, để từ từ để từ từ để tôi xây yên tâm có hết á sẽ gắn một cái máy ờ, sao nó cho tôi gắn ta đây cái máy này là cái máy hút uh, hút khối, máy hút khối, bồn rửa tay ha ờ, không có cái nào ngon thôi thôi lấy cái màu đen này luôn Mày bầu trời Đèn đuốc có rồi Tôi thường cái góc này đâu có để đồ được gì đâu Mình chưng cái gì đó đi To quá sao thằng máy kia to to không ta nhớ nó có cái uh... đây vô đây nhà nhà bếp đâu bếp cái này là cái mẫu nha nó cái mẫu nè cái mẫu nhà bếp mình có thể xây theo cái này cũng được khá cũng khá là ổn á tôi đang kiếm cái này nè mà cái đó không đẹp cái cái bartender mới đẹp á là cái này cũng được nè không có rồi không có cái của cái của bartender rồi là nó để nó treo mấy cái ly toàn tan á xong cái ờ, nhà bếp bây giờ mình uh, chuyển sang nhà tắm thôi nhà tắm ở đây mình sẽ xây theo kiểu nhà tắm thông minh luôn tất cả là tôi đã hoạch định trong đầu hết đó em thấy ghê chưa màu đen đỏ luôn cho nó tông sẽ tông với ngôi nhà hay là mua cái bồn cái bồn bốn góc ta ủa to quá to quá cái này được rồi không có cái phòng nào chất lượng hết á nè kiểu hồi bữa hào muốn tôi làm vậy nè chặn này lại đúng không chặn nó lại thì mình để được xem cái toilet vô toilet thông minh từ từ xây vậy đi nó sẽ đỡ cái diện tích hơn để thêm cái lavabo nữa cái bồn rửa tay nữa wow thấy nhà mà lem mà lem chưa giờ tới phòng ngủ phòng ngủ do mình xây cái này nó hơi nó hơi khó chịu giờ cặp mé giường để đây luôn <laughs> hào dừa này cũng ba cà rồng đây cái dừa này là cái dừa mắc nhất ồ dướng dướng cái đèn rồi giờ cái đèn vô trong thôi dưới cái đèn này nó hợp lý hợp lý mà nhìn hơi tù ha Đó, thấy vậy cũng được rồi nè Xong mình để một cái bàn trang điểm Tủ nè Tủ này chắc khỏi đi cái bàn trang điểm của phụ nữ nó, nó nằm ở đâu ta để ở góc này nè chắc không có quá bàn trang điểm rồi tủ quần áo đi hả game này nó không có kiểu mà tính tới vụ mà phụ nữ ở ha to thế chắc dừa luôn á dừa luôn nè đu đẹp chứ vậy có màu đỏ không màu đỏ là không đẹp ừ không không nó nó nó nó đúng luôn nó đúng theo của kênh cái kênh xét của cái giường này với đồ này luôn gương cái gương luôn nè à không không gắn gương đâu tôi quên phòng ngủ không có gắn gương kiểu trong này nó để vậy thôi chứ anh em không cần phải build theo đúng cái cái hình này đâu tôi thích cái thảm này nè thảm to quá để cái cây đi Nhìn có tục quá không ta? <laughs> Nhìn nó hơi lãng lãng ha. Phòng ngủ gắn gương nó không nên đúng rồi. Nó tôi đâu để gương đâu. Bây giờ mình sẽ để một cái bàn nhỏ một cái bàn nhỏ con này đi xong mình để cái cái cây lên để cái đồng hồ lên nhà của đại gia em thấy sao gắn cái đèn ở đây nữa nè nó không cho gắn chỗ đó tối thui mà. ngay góc này mà không cho gắn ta có gì đâu không cho gắn trời đi lầu thang tới thui lầu thang tôi chưa gắn uh, lan can nữa nè anh em thấy ờ, tầng 1 ổn chưa chưa có sơn đẹp xuất sắc ừ. tôi xây mà giờ mình sẽ chơi cái nền ờ, màu trắng này ở ngoài thì mình chơi đỏ đen cho đi chơi mình chơi trắng đen giờ sơn tường bên trong mới khó chịu nè ổn rồi ừ không căn nhà này không biết cả đời người của mình có, có được căn nhà này hay không xây cho lắm vô xây cho tụi nó ở cho lắm vô sơn lộn ngoài đây luôn cầu xây được nhà bếp giống vậy thôi đó ừ thấy nhà bếp của anh chất lượng không ok xong ở dưới rồi lên trên thôi trên này bill mới chua nè xây cái toilet trước cái nào dễ xây trước toilet này mình xây theo kiểu mà hơi uh, hơi phong cách rổ đi không làm theo kiểu gỗ <laughs> nhà tắm ngoài trời tắm ngoài trời thôi à, chơi luôn có cái toilet bằng gỗ không mày kiểu mà cà rồng hơi đá ngoài bụi cỏ nè có toilet rồi cái đó rồi thôi lấy đại cái toilet màu hơi nâu nâu chút xíu vô đây để cái bồn tắm nữa nhìn hơi kỳ ha giờ nó qua đây đi cho cái phòng tắm ờ, thường thôi ừ chút xíu sửa lại cái góc này nhảy xin nó hơi nhỏ xây nó nhìn nó cứ dướng dướng đâu rồi tôi lấy cái nền giả gỗ luôn không cái nền này đẹp nè phong cách kiểu mà của tộc Maya nó nhà vệ sinh chỉ vậy thôi là đẹp tiếp qua cái phòng sinh hoạt chung phòng sinh hoạt chung là nguyên cái khu này luôn nguyên cái khu này là phòng sinh hoạt chung xây cái này mới khó chịu nè cái ti cái máy tính mà sẽ để góc này có cái bàn nào chất lượng không bài giám đốc đây cái bài này đi góc này hơi tối ha máy tính ghế ghế uh, ờ, livestream đâu bữa tôi thấy có cái ghế livestream á tù nội ở ngoài tôi đi kiếm cái ghế này tôi ngồi còn không có tôi còn đang phải ngồi ghế thường để livestream anh em coi thấy khổ không không được ghế này đâu rồi coi như là có một cái chỗ để ờ, ngồi chơi game ha mình sẽ build thêm ờ, góc này nó còn dư lắm kiếm cái gì đó đắp vô cho nó đây tối quá không ta thấy màu đen nó tối quá wow tủ sách trà bá lửa thôi thấy tủ sách này được rồi với mình kiếm một cái ghế ờ, sofa nữa để ngay góc đó hai triệu mấy một cái ghế đó đúng rồi tôi làm gì có tiền khổ lắm cơ bản là xong được cái cái chỗ này ha cái chỗ mà khó sắp đặt nhất là cái bàn cờ đây là cái bàn cờ này nè khó chịu lắm từ từ cái bàn cờ này rất là khó chịu để đâu cũng không hợp lý được ấy. một phòng cho người lớn tuổi nữa ừ. cái bàn cờ này khó khó khó chịu lắm để đâu nó cũng dướng hết lỡ rồi cho ra ban công đúng không hợp lý không cho ra ban công ngồi đánh cờ cho cái gỗ luôn tuổi tin ừ. từ từ đó để tôi build xong cái cái chỗ mà kiểu mà giá chanh vô góc này thì quá hợp lý rồi mình mấy cái máy chạy bộ với mấy cái máy tập thể dục này nọ nè sẽ dồn vô mấy cái góc này hết đầu tiên là máy chạy bộ kế bên máy chạy bộ đó là cái máy để uh, tập full body cái máy này để tập full luôn vừa ngực nè vừa lưng nè vừa dai nè vừa chân nè tôi nhìn cái máy này có thể tôi đoán được là full body cái màu thì mình cũng lựa màu đỏ luôn cho nó hợp với cái nhà là hai cái máy đó xong rồi mình sẽ mua thêm một cái máy đánh boxing nữa một cái bao cát bộ cát bộ cát này hơi khó chịu nha không có góc để để giữa nhà luôn hả ta đây để ở đây luôn phòng nào kiểu mà nguyên cái khu này để, để mình luyện tập mà nên thôi thèm thoải mái đi nó giờ nó vẫn còn thiếu mấy mấy cái dụng cụ nhỏ nhỏ như đàn guitar guitar organ đồ tôi sẽ mua một cây organ organ rồi không có chỗ để luôn để đây cái hết đường đi vô luôn hay là cái phòng từ từ rồi bây giờ lỡ rồi mình sẽ xây cái phòng này làm cái phòng âm nhạc luôn ra nơi đó guitar tôi nhớ có có, có mấy cái violin này nọ đúng không ta ờ à, tôi quên cái vụ cái tấm cái cái nhà tắm đây dễ thôi cái này dễ thôi tôi vẫn thấy cái kia đẹp hơn <laughs> không biết sao vẫn thấy cái kia đẹp hơn tiếp tục thôi đây cây company đứng nói chuyện cái phòng này mình chưa sơn tôi sẽ lắp nguyên một vàng kiến luôn ở đây nãy cái kiến âm tường đâu đó to quá nhỏ quá sao nó cho lắp à đây dưới cái cửa lấy cái ôi nó gáp lại chung với nhau được mà ở đây năm cho để nữa ở đó mình xíu mình để thêm mấy cái uh, mấy cái hình này nọ là, là đẹp rồi Rồi khó chịu vậy để vậy là coi như nó bít chỗ này luôn mà gì không? À không, không, không, nó cũng không biết đâu Nó cũng không biết đâu Chứ nó âm tường rồi Rồi còn cái gì để, để để vô đó hay không Để cho hết vô đó luôn Còn cái Vino nữa nè mà không có chỗ để Chặt lắm thằng nào mà lấy cái gan ra đâu mà đó đi lấy cái gan này ra đây đảo ngoài đây đi đem cái pino vô ok vậy chắc dưới cái đèn quá dưới đèn tính là nó có kẹt gì đâu ta không được rồi thôi kệ được rồi nhiêu đây được rồi dẹp cái piano luôn rồi tiếp theo là mình xây thêm cái phòng uh, cho từ lên lầu trên lầu lầu này còn nhiều cái phòng này nó hơi tạp nha cái cái cái tầng này nó hơi tạp kiểu đồ đạc để mình luyện á kỹ năng skill này nọ đó nên nó hơi nhìn nó hơi chán một hồ cá nè cá hồ cá cái hồ cá này mình để dưới đẹp hơn đây nè trời lộng tủ lạnh để giặt đồ nữa nè một cái hay ghê Mấy đồ nhỏ nhỏ nhỏ chích cái này để đây đó rồi hai cái bên này đúng không để hai cái chậu hợp lý bây giờ xây phòng của nhón nít nè phòng con nít chắc mua chơi quá để con gấu vô nhìn thấy ghê thế mà tách đi To quá Tấm thảm nè Anh em thấy phòng cái cái trên lầu này ok không? Chắc tôi không sơn lắm, Chung nhìn vậy được rồi Sơn cái tầng dưới được rồi Còn tầng trên nữa nè Bao nhiêu phút rồi ta? Hồi nãy giờ 1 tiếng 18 phút rồi Xe lẹ xe lẹ để ốp ca Tiếng mấy rồi Trên lầu này Mình cũng sẽ xây một cái à, Một cái phòng Một cái phòng ngủ Một cái bếp ở đây Ở trên này là mình làm như là một cái uh, Một cái phòng Một cái cái, cái sân thượng này làm theo kiểu party bạc ti là đồ ăn uống rồi giường ơi ờ, bàn ghế này nọ đó nó sẽ cái bạc ti trên này không biết chỗ này đủ chứa một cái cái tôi coi coi đủ chứa một cái nhà tắm trong này không ta một cái cái bồn tắm Thấy tôi chơi giờ chịu chơi không? Dữ dội không? Một cái suối ờ, nước nóng ở đây luôn Tính ra là mình phải xây bự ra xíu nữa Cái này nè Cho nó ra ngoài đây luôn Chỗ to nó cái này không nó hết Chiếm hết một mớ diện tích rồi Rồi ờ, ghế không có bàn ha cái uh, thùng gác để chắc để cái bàn ở đây để bàn đó để nấu đồ ăn là để lên bàn ăn chứ không gì hết đèn thôi xíu mình gắn đèn âm tường để cho nó đỡ tốn diện tích được rồi tôi thấy vậy được rồi phòng này phòng ngủ quay lại xây một cái phòng ngủ nữa thôi phòng ngủ này tôi xây thì ờ, nó sẽ kém hơn dưới chút kiểu cho, cho khách đó mà ăn chơi cho đã cái bắt đầu mệt đúng mệt vô đây ngủ <laughs> hợp lý cái quầy bartender wow cái chỗ để pha chế rượu á lấy cái này không ta hay là cái này anh em thấy cái nào được hơn anh nhìn giùm tôi coi anh em thấy cái nào được hơn cái màu đỏ đẹp hay là cái cái cái uh, cái màu nâu ờ, cái cái cái bằng gỗ đẹp hay là cái ờ, màu đỏ đẹp tôi thích cái này hơn là tôi thích cái cái cái cái cái gỗ hơn cái gỗ đó thì mình phải đi chung với cái ghế gỗ luôn đúng chất quán cà phê kiểu mà gia đình ờ, đi làm này nó xong cái kiểu mệt mỏi cái mình lên đây đó mình lên đây cái mình ờ, ăn uống rồi giải trí trên này nhưng mà mình sai như vậy chắc chắn là cái tiền mà trả tiền điện nước rất là cao nha cái chỗ này xây cái gì ta cái này là cái gì vậy có một cái phòng giặt đồ nè nó to hơn nó to hơn so với ý phòng sông hơi wow wow wow wow phòng sông hơi phòng sông hơi từ từ tôi sẽ ờ, áp vô thôi phòng sông hơi anh em ơi lậm luôn xây cái phòng sông hơi luôn đâu rồi ủa cái phòng sông hơi đâu rồi mới thấy đây mà à nó đổi liên tục bấm cái nó nhấp cái nó ra cái khác có cái có cái phòng vật lý trị liệu nữa nè hay vậy đây phòng xông hơi nè lấy cái kiến gắn đây tôi sẽ lấy cái màu gạch này luôn hay thì chứ tôi giờ tôi mới biết là có cái này luôn á lấy cái màu này luôn lấy cái này luôn trời nhà vậy còn gì nữa nói nữa trời quá dữ dội vậy đã có nhà kiểu mày có bồn tắm rồi có bồn nước nóng rồi mà giờ quất thêm cái dưới cái ghế ở đây thôi khỏi đi kệ đi cửa kia đi ra được rồi một cửa thôi được tôi cho anh em coi chiêm ngưỡng lại cái nhà tại gia cái tầng 3 đúng chức ăn chơi tầng chợt tầng một tầng hai còn mua đồ còn nhiều mua còn đồ nhiều nữa nhưng mà nhiêu đây thôi chắc ra phải 300 triệu quá 300 300 ngàn quá tôi cái màu có thể là 300 ngàn hoặc là khoảng cỡ 200 ok giờ mình lưu lại sau đó là mình thoát ra khỏi skip menu để mình hát ra mình coi coi căn nhà nó bao nhiêu tiền nha xong rồi ốp ca được rồi một giờ rồi lót game 156 ngàn nói chung cũng không cao cũng được 156 ngàn cũng được à, cái con à, The Sim của mình thì à, đang à, có trong tài <laughs> trong tài khoản 1 ngàn ngàn bốn <laughs> nói chứ thật ra nếu mà tôi bán hết mấy cái đồ đặt trong nhà chắc gom lại cũng phải được ba uh, chục ngàn mình chơi khoảng cỡ 4 ờ, tập là mình sẽ chuyển qua căn nhà bự này mình ở ok cảm ơn mọi người đã theo dõi video nếu thấy hay hãy like share subscribe kênh giúp tôi giờ ờ, mình nghỉ ngơi thôi ngày mai lại tiếp tục ca livestream khác thôi bye bye